Có những ấm áp kéo theo em từng ngày Đóa hoa đẹp tươi giữa muôn trùng khơi đi tìm ai Rằng em đâu hay biết khi màn em ghé ngang qua nơi này Tan thành mộng mơ nắm tay nàng đời như thơ Dịu em khi thấy em ngày ấy xanh ngát trong cuộc đời Gặp em trong giấc bao nhiêu đắng cay Anh chỉ cần một cái nắm tay May mắn thay là vừa mới đây Anh mang người tới ngay khi anh trắng tay Em làm anh mất cả lý trí Đem bán luôn cả linh hồn yeah. Dạ, thể xác không còn chí khí Nên muốn theo em mãi để được sinh tồn Muốn nói với em một vài câu yêu Chắc chắn không thể nào phai màu anh vẫn sẽ ở bên dù mọi thứ trở nên buồn tệ anh chỉ cần em yeah, yeah. em ở đây em ở đây em ở đây để anh được nắm đôi tay này đôi tay ngọt hương thơm như tình yêu của đôi ta khi nắng ban mai ôm đầy xua màn đêm giữa phòng ba bồng bềnh tựa vào làn mây ôi từng giây đã